Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu món chè bưởi truyền thống của An Giang. Các bạn quan tâm học và mua nguyên liệu, xin liên hệ với cửa hàng